là hạnh phúc đêm đêm là nhạc khúc êm đềm tìm đến với nhau người nhé hãy cho nhau lời thân ai tìm đến với muôn vần thơ mãi yêu nhau như ngày xưa